Xin chào tất cả các anh chị và các bạn à, đã quay lại với chương trình sửa xe đạp với à, Sài Gòn Bike Shop Hôm nay Vân à, chiều nay Vân vừa giao chiếc xe à, Ferrari CX70 đó mà tuần trước Vân đã có chia sẻ với các bạn trên YouTube và Facebook thì Vân vừa làm xong và giao cho khách rồi thì cỡ đã qua hơn một tuần Vân bận quá thì cuối tuần Vân có tour thì vân thật sự là vân đi đi theo sửa xe đạp thôi chứ không phải là hướng dẫn không có làm hướng dẫn nữa rồi à, công việc sửa xe rồi có một số việc à, trên máy tính đó thành ra dân phải làm là lý do đó mà cái công cái chiếc xe người ta kéo dài quá thành ra dân mới vừa làm tối hôm qua thì sáng sáng nay dân đã vào xong rồi thì à, chiếc xe đó, các bạn dân muốn à, các bạn nên à, khi các bạn xem video á thì à, à, có một số video dân làm thiếu tại dân làm đêm dân bấm máy á, có một mình là có khi nó bị thiếu mà mình không không biết thành ra có những đoạn nó thiếu các bạn thông cảm nha à, các bạn nên nhớ là xem video đó phần cuối đó các bạn rất quan trọng nha các bạn không xem được phần cuối là uổng phí lắm đó à, tuần trước đó Vân có chia sẻ với các anh chị và các bạn về à, tốc độ của xe Turin tại sao xe Turin chạy quá chậm mình phối số không đúng thì à, sẵn dịp hôm nay Vân à, muốn à, à, nói rõ cho các anh, các anh chị hiểu sâu hơn tại vì à, dân thấy trên Facebook đó à, các anh à, và YouTube thì các anh chị cũng có à, comment dân cũng ờ, dân xin chân thành cảm ơn tất cả những cái comment những cái ờ, lời bình luận và chia sẻ của các anh chị và các bạn thì hôm nay dân muốn nói rõ thêm thì ờ, cái mục đích à, về xe Turin đó là Vân muốn nói đó là thật sự là Vân nói về những anh em người ta đã ráp xe Turin rồi và ráp à, bộ group MTB thì nó quá chậm các bạn leo dốc thì thừa sức để, để leo nhưng mà ra đường trường thì bơi nhiều quá mà xe không có chạy và dân đã gặp những người đó và đã đến cửa hàng Vân hỏi Vân thì lý do đó Vân làm cái bài đó để chia sẻ với nhân đó là dân muốn mục đích nó đó là tìm cái dò dĩa để thay thế thứ nhất là dò dĩa 22 32 44 đó là dò dò dĩa Turin nha các bạn thứ hai nữa là clip từ 11 tới 36 hoặc là 11 34 là ok cái mục đích của Vân là muốn nói muốn chia sẻ cho, cho những người đó đó những người đã ráp xe rồi nha ráp xe rồi bây giờ muốn thay đổi đó chứ còn nếu mà, à, mà ráp xe mới á, thì người ta ráp cái dòng turin cái, à, cái bộ rốt đó turin tốt hơn là dòng MTB còn giờ người ta đã ráp rồi thì mình không thể nào kêu người ta dục cái bộ đó ra và ráp cái cái à, cái à, bộ rút uh, mới vào được các bạn đồng ý không bây giờ tự nhiên cái dòng đó giờ đi bỏ đi ráp dòng khác thành ra người ta cảm thấy ra đường chạy mà nó bơi nhiều quá mà xe không đi thì lý do đó dân à, chia sẻ với những người đã ráp ráp xe rồi giờ đã dùng MTB thì nên tìm giờ gì đó giờ biết đó clip á, thì 134, 136 còn giờ dĩa là 22 32 và 44 đó là mục đích thành ra có thể là các anh chị xem cái video có thể là dân nói dài dòng quá mà các anh chị không hiểu thành ra dẫn tới hiểu lầm rồi có thể là hôm nay các anh chị và các bạn xem qua và có thể hiểu dân nhiều hơn xin chân thành cảm ơn à, các anh chị và các bạn đã ủng hộ Ờ, kênh Sửa Xe Đạp với Sài Gòn và sắp trên Youtube bên đây là bên ờ, thắng ờ, bên đây là thắng đạn nha các bạn thành ra cái ờ, các bạn thấy những cái cái đĩa này nè lấy gió khi chạy nó chạy hướng này đây lấy gió vô đây làm mát giải nhiệt cho bật đạn bật đạn thắng á xe này thắng bằng ổ đạn đạn hộp xoài ta à, vô mở bật đèn trước hàng còn rất là đẹp các bạn như à, các bạn đã thấy đạn còn à, mới và trắng sạch không có bị dơ bị xịt nước rõ ràng người ta xài rất là kỹ thì chúng ta không cần phải tháo ra ngoài tại nó rất là sạch chỉ cần bơm mở vào thôi vậy là xong thì chúng ta rút kinh nghiệm đối với những dòng xe mà những xe khi chúng ta tháo bọc đạn ra mà đạn tốt các bạn còn trắng và không có dơ không có cái à, màu đen cái à, bùn sình gì đâu đó thì chúng ta không nên à, tháo ra chúng ta bơm mở vào thì chạy thời gian lâu thì mở bò nó bị khô đi rồi thế này chúng ta lắp con lại lắp con lại nha sau đó chúng ta tháo bên à, nhả con bên kia ra chúng ta làm từng bên chúng ta dùng hai chìa khóa 14 chúng ta khóa còn lại chúng ta nhớ đưa cái mặt này ra ngoài mặt nhám này là các bạn mặt khía đó nó có những dấu à, dấu gạch đó là để nó à, mặt trái ngoài để à, nó bám vào sườn khi bám vào phục khi chúng ta khóa khóa ti lại để giữ bánh đứng dùng những khi nhíp chúng ta giải lấy từ bộ phận ra đây là bộ phận à, nha. khi chúng ta lắp đặt chúng ta cũng phải nên nhớ tại vì à, sẽ cắt dây lửa đó các bạn cái dây trong dynamo ra dây lửa nó không có dính vào dây âm nha các bạn canh không kỹ thì nó dính vào dây âm là lấy ra được rồi đấy chúng ta phải cải cái này ra ngoài dây đúng rồi dây lửa thì phải đi không cho chạm bất cứ đâu để dẫn lửa ra ngoài nếu mà chạm vào trong này á trong bộ phận nào của chiếc xe đạp kim loại là dynamo sẽ bị cháy nha nó bị mát rồi các bạn thấy bây giờ chúng ta mở con chúng ta đè sợi dây điện cho nó ngay cái rãnh đó các bạn nó có cái rãnh đi ra nè nó ém vào chúng ta dừng tay xây viên con ra thì chúng ta vô mở chúng ta phải nhẹ tay nếu mà sơ ý thì chúng ta sẽ làm đứt sợi điện các bạn sợi lửa này nè thì rất là khó phải tháo rã nếu mà đứt thì chúng ta rã nguyên cái demo ra ngoài nó mới làm được rồi các bạn xem đây như thế này sẽ dễ hơn đúng không đây nó có cái rãnh đây sau này tôi sẽ dùng vào tôi chêm lại rồi nó bạn thấy nha rồi tôi đè nó xuống để dẫn con ra chúng ta phải làm từ từ tuyệt đối không không có à, dầu giả những bộ phận chi tiết thế này nếu mà các bạn dầu giả quá đó là sẽ hư đường không hư đường thì hư bọt thôi chúng ta đã ra đã lấy ra đạn bên đây thì à, hơi bị đen tí các bạn chúng ta phải làm vệ sinh thôi à, tôi đã uh, cho mở bò vào thì các bạn nhớ cái đùm này là đùm dynamo dynamo thì cái cốt nó, nó xỉn vào cái pin các bạn cái pin để phát nó phát điện đó thì các bạn không phải không đơn giản mà lấy ra nó nó lấy ra không có đơn giản đâu thành ra chúng ta tốt nhất là vuông ổ bò từng bên nha thì à, như thế này thì đạn không thể nào rớt ra được đúng không là đạn chúng tôi không cần phải à, tôi không cần phải là bỏ từ viên bỏ nhiều viên vào được không sao cả đây cái cốt nằm ở giữa xung quanh là cái chén thì đạn không thể nào lọt ra được các bạn chúng ta bỏ vô tư sau đó chúng ta dùng một tua vít nhỏ đó ta sắp xếp lại nhé rồi xong sẽ đếm lại nó đủ hay không chúng ta đưa mấy viên đạn này nè trở về đúng vị trí sau đó chúng ta dặn uh, à, con vào thì những con sẽ chèn tất cả cái này ra mà chém thì uh, trong cái dây điện này các bạn từ trong pin nó ra trong cái pin cái pin của dynamo đi ra sợi sợi dây đồng này đã có nhựa ép nhựa để à, không bị chạm đó rồi bây giờ đến cái à, Ford chúng ta đưa cái Ford chân mở vào xem như chúng ta đã làm bên trước là xong nha rồi cái Ford chúng ta đưa vào rất là đẹp sau đó đưa sợi dây điện về nằm nhịp đúng vị trí hay cái rảnh chúng ta dặn cái à, như, như con vào cái tán con vào rồi xong thì à, như các bạn đã thấy bên phía bên uh, mã thắng đây đầm bên mã thắng thì đạm mở còn rất là đẹp rất là sáng mở hơi khô tí thôi không bị đen vẫn bị sạch nhưng mà bên đây thì bị đen là có thể là chủ rửa nước thì bên đây là nó có hở được các bạn nó xa nó, nó, nó, nó gần vào nước dễ dễ lọt vào hơn còn bên đây thì có cái nắp chụp này nè nguyên cái à, cái à, các bạn xem nguyên cái má à, thắng nè nó chụp lại nè rất, rất là khó vào đúng không thì lý do đó bên đây đạn bên đây nó bị à, đen chúng ta chúng ta có thể dùng chìa khóa con 14 nhỏ thôi mỏng thôi dẫn vô cũng được nhưng mà thật sự nó rất là nhẹ nhẹ tay được rồi giờ khi chúng ta canh con đó thì à, canh cái con này không đơn giản nha các bạn thì nó có à, dính dynamo dynamo nằm trong đây thì nó không không có dặn mà nó trơn tru như những ờ, cái đầm mà chúng ta làm bình thường nó có tăng nặng thì chúng ta phải có cảm giác làm sao mà không cho nó ép con mà không cho lỏng quá ép con là nếu mới có ép con chút xíu chúng ta không biết tại nó rất nặng các bạn còn lỏng con thì chúng ta biết đúng không thành ra chúng ta phải siết từ từ từ để cho lỏng chúng ta siết thế này nè ví đây chúng ta lắc cốt lỏng nè ha chúng ta siết từ từ vô hmm vừa tới bật đạn vừa tới không lỏng sau đó chúng ta dùng cái kềm hoặc cái vị trí nào đó chúng ta chịu cái ờ, mặt bên đây lại cái cốt và tán bên đây lại không cho bên đây chạy nha rồi chúng ta dùng một chìa khóa mỏng khóa con sau khi chúng ta đưa tán con vào dặn vừa vừa đến như tôi vừa hướng dẫn các bạn đó rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái miếng uh, canh này vào đây đây canh này là anh mát nha các bạn mát anh là dây nai dây nguội anh mát mát vào sườn á nó thành ra đưa vào sườn đúng không đưa vào trước để các bạn xem để tôi đưa thế này cho các bạn dễ thấy nha thì nguyên cái dây này đã có nhựa rồi bây giờ tôi sẽ cho một chút uh, silicon vào đây mà với điều kiện là silicon này không có uh, axit nha các bạn nếu silicon axit là sẽ ăn ăn mòn cái cốt này ví dụ như silicon mà giảng kiến đó là các bạn không thể nào vào đây được đưa vào đây được cái này một cái loại mỡ silicon đặc biệt nó không có axit nó không có ăn mòn những cái kim loại nha các bạn nhớ khi chúng tôi đưa cái, uh, cái miếng phíp này vào đây thì dây điện sẽ đi vào đây sẽ đi lòn theo cái kẻ này vào đây dây bên đây là dây lửa còn dây đây là dây âm hết sườn mắt vào sườn nha rồi rồi các bạn xem nhé, thì cái mặt này nè các bạn nó phải hở này nha nó chụp vào bên trong này nè đang cho dây điện bây giờ là các bạn thấy không nha cho đi dây điện đi qua bây giờ để cho cây cốt không bị chạy nha thì chúng tôi tôi dùng cái kèo bấm để chúng tôi sẽ à, chịu nhẹ thôi chứ không có à, nặng lắm để giữ cho cái con nó không chạy thôi khi chúng ta siết lóc con đó, nó không bị chạy thôi là để, để cho bạc đạn nó và con nó nằm đúng vị trí nó không bị ép và không bị lỏng nha nhẹ thôi các bạn hình thức cho có thôi nha rồi để cho nằm đó chúng ta đưa nằm trở xuống dưới nếu mà được chúng ta dùng hai chân hai đầu gối đây chúng ta kẹp anh à, hai bên này lại nè nha nếu chúng ta không có thế đó rồi chịu lại nha hai đầu gối phía bên trong chúng ta chịu nếu chúng ta có e tô thì càng rất dễ còn bây giờ đang trong nhà văn khuya đó thành ra chúng tôi không ra ngoài được đem cái máy ra ngoài rất là khó chúng tôi dùng cái kềm bấm nè chịu lại nè rồi xong đó coi như con đã vào vị trí rồi bây giờ chỉ là siết thôi chúng ta cây này chìa khóa này con và cái cốt phía bên kia đứng lại và chịu đúng vị trí của à, bậc đạn rồi của đàn con rồi bây giờ tôi siết nha rồi từ từ nha ok không các bạn cái này rất là khó chỉnh tại vì dynamo và rất là dynamo thì hơi rất hơi nặng khi chúng ta siết đó, chúng ta không thể nào mà canh được cái cái biết được cái cái độ trơn tru của bạc đàn cả thành ra làm phải đúng bài bản lỡ mà lóc cái là chạy là đạn hư hết các bạn xong Shimano Nexus từ 3 đến 8 số thì họ có một cái loại mở bò chuyên dụng thì à, nó thật sự thì nó nếu chúng ta hiểu chính xác thì nó khác là cái mở bò bạc đạn bình thường chúng ta thứ nhất là nó không có nhiệt không chịu nhiệt thứ hai đó là mở bò nó lõn các bạn các bạn thấy không nó lõn lõn lõn hơn nhiều mở bò thường và lõn hơn cái mở bò chỉ của Shimano để dùng để dùng vào bạc đạn đó các bạn thấy không ra anh ta lỏng anh ta không có làm anh ta bôi trơn và làm cho những con chó đó các bạn thấy trong tất cả nè chó nè các bạn thấy không ổ nít bánh răng nhỏ rất là nhiều đúng không các bạn thấy không ở đâu chúng ta cũng gặp men cá nè men chó nè bánh răng nhỏ nè bò chuyển động xi ngược nè đó rồi cho ta trục chính nữa các bạn không các bạn thấy có nguyên của dàn chó và những loài xo nhỏ đây thật ra mỡ bò này là công dụng là bôi trơn và giúp những con chó này nhảy rất là nhanh rất là nhảy. còn những mỡ bò loại khác đó các bạn nhiệt và những loại thường thường mỡ bò nhiệt thì nó rít thì sẽ làm giảm cái ờ, mật độ bung của chó do là sâu bạn thấy tất cả những dàn chó trong đây ha, thì nó biến đổi tốc số trong đây có 3 tầng 3 tầng số và những tầng số nhỏ à, nằm trên đây nữa các bạn nha tổng cộng 18 số thì à, mỡ bò thì có nhiều loại mở bò nhiều màu khác nhau thì à, chúng ta đừng có quan tâm gì cái màu sắc thiên nhiên thì dầu à, nhớt mỡ bò là không có màu nha các bạn những màu sắc của mỡ bò nhớt xăng dầu là do những công ty người ta tùy theo cái logo cái màu chọn của người ta những công ty có những à, công ty thì à, những hãng thì người ta dùng màu xanh ta cho nhớt màu xanh ta lấy logo màu xanh những hãng thì màu đỏ nó dùng nhớt màu đỏ mỡ bò màu đỏ vậy nha thì trong ổ đạn này trong ổ số này nè tám số này có rất nhiều bậc đạn thì à, hầu hết là có hai bậc đạn hai bậc đạn là chịu lực chính đó, là hai bên còn những à, bậc đạn khác á, thì cũng hỗ trợ các bạn nhưng mà hỗ trợ gì để chuyển số chịu lực thì không có chịu lực nhé đây trong đây có một cái ổ số ổ bạc ổ đạn các bạn ổ đạn mà tôi đã làm vệ sinh sạch thì những dàn chó đây cái dàn phía bên trong có hai cái g đối diện đó các bạn thì hai anh này là anh chuyển số nè chuyển số nha thì à, khi ta tháo ra đó ta làm vệ sinh xong khi chúng ta ráp vào thì chúng ta phải đưa đưa này trở về vị trí số 1 số 1 nha số chậm nhất ạ à. rồi bây giờ nha tôi đưa về vị trí vị trí số 1 nha đây các bạn xem rồi thì à, các bạn nhìn nhìn tôi vị trí số 1 nó có một cái khe tất cả các anh chó nằm và đưa cái khe này về vị trí ban đầu vị trí số 1 đó đưa cái cái khe này nè trở về vị trí số 1 thì nó có một cái khe rãnh đường dài thì khi các bạn à, ráp vào thì các bạn thấy trong đây có cái go không nó go đó thì go này nó đưa vào đây này các bạn còn nếu các bạn không à, chỉnh đưa về vị trí số 1 á thì các bạn không thể đưa vào được ví dụ các bạn xem nha thì chuyển số chuyển qua số khác rồi các bạn thấy cái khe này nè chúng ta không có khe nào để đưa cái rãnh à, Argo Argo này vào hết đúng không cái rãnh Argo này nè nó là cái uh, giống như cái tâm cái điểm nó là cái điểm để chúng ta ráp vào cho đúng Xin chào tất cả các anh chị và các bạn để tiếp tục bảo trì chiếc xe Fiori CX70 mà tuần trước hai tuần trước tôi đã à, có giới thiệu với các bạn thì à, qua thời gian dài do tôi bận về tour xe đạp và có rất nhiều xe sửa cho khách hàng nên tôi chưa có thời gian làm tới xe này thì hôm nay tôi đã vừa làm xong và chỉnh sửa đùm số và vô mở đùm dynamo trước đùm bạc đạn thì à, tất cả đã um, set up xong hết thì để uh, chúng ta hiểu rõ về chiếc xe này thì Vân sẽ nói thêm về cho các bạn biết là chiếc xe này là chúng tự uh, hệ thống điều khiển điều khiển số điện tử chuyển số bằng uh, điều khiển uh, hệ thống điện nha các bạn số thì số cơ 8 số đừng dynamo trước là cung cấp điện cung cấp điện thì điện vào cái um, hệ thống và cái bình nhỏ đó nó sẽ, bình nó sẽ cung cấp ngược lại cho hệ thống điều khiển số cái màn hình đây và hai cái tay tay chuyển số và tay điều khiển một bên là điều khiển phụ phụ nó có à, một bên là tự động auto và một bên là mình điều chỉnh bằng tay là khóa hoặc là không khóa còn bên đây cũng vậy bên tay phải các bạn thấy dấu cộng dấu trừ chính giữa là cái nút này nút này để chuyển à, số để chuyển à, chuyển đổi à, cách chạy nha các bạn thì nó có một là auto là tương tự như số xe tự động của xe hơi các bạn chạy đó mình nói tóm tắt giống như xe tay ga thì các bạn tăng tốc đạt nhanh thì số từ từ sẽ chuyển lên 1 2 3 4 5 6 7 8 khi các bạn thắng giảm tốc giảm tốc độ thì số sẽ tự động trả về số cho phù hợp chạy dạ, rất là êm ái nha các bạn và một số một à, khi chúng ta bấm nút trắng này nè chúng ta chuyển đổi chuyển đổi về à, số cơ số cơ nghĩa là giống như chúng ta chạy à, xe Honda số sàn đó xe ô tô số sàn hoặc là xe gắn máy chúng ta vào số một ba đó thì là menu đó các bạn thì chúng ta cộng lên số trừ giảm số thì đối với à, theo tôi chiếc xe này rất là tuyệt vời và tôi đã xem qua trên mạng thì biết được chiếc xe này là do nhà hãng Ferrari à, đặt sản xuất bên Nhật để à, bán và tặng kèm cho những xe thể thao của Ferrari bên Ý, bên châu Âu và bên châu Mỹ ra chiếc xe này rất là đặc biệt thì số đường sau đã làm xong thì đây là cái bộ điều khiển trên ghi đông ba nha các bạn hệ thống điện đây còn đây là cái chức năng là chuyển nhận và chuyển số thôi chuyển số nguồn điện thì bây giờ để kiểm tra để cho các bạn thấy là tôi sẽ đưa nó về số 1 và sau đó tôi cho cái chạy chạy theo ô tô và số tự động đó, và một số nữa là manual là chúng ta chuyển số 1234 theo à, ý muốn của người chạy nha thì giờ trước các bạn nhìn xem màn hình nha rồi các bạn thấy đây làm ở trên nè đang ở nằm chế độ là menu nè menu và tôi bấm chỉ số nha tôi bấm nè không đủ điện các bạn nó không cầm điện nha bây giờ tôi sẽ quay bánh trước cho nạp điện vào sau đó chúng tôi sẽ chỉ số cho các bạn xem rồi các bạn xem nha bạn thấy điện lên chưa đây đó tốc độ nó báo tốc độ lên đây rồi có điện nha bây giờ tôi chuyển qua manual nha các bạn xin lỗi à, auto rồi các bạn thấy dấu đây auto nha thì giờ tốc độ là 98 km giờ thì các bạn sẽ xem ở đây nó sẽ chuyển số tự động đây các bạn thấy chưa nó chuyển số đúng không đúng không các bạn đây nó càng lên nhanh rồi bây giờ giảm tốc nha 18 xuống 14 13 đây số trở về các bạn nghe tiếng tiếp tiếp đó cái sensor nó báo tốc độ để anh này anh chuyển số thì các bạn thấy điện lên đây ha còn bây giờ đây là auto nha đó là các bạn chạy số tự động bây giờ tôi chuyển qua số à, điện nó còn đây bây giờ tôi chuyển qua số à, à, chạy số cơ xin lỗi chuyển bằng tay đó không tự động đó ok rồi các bạn thấy đây menu đúng không các bạn thấy anh này không chạy tại lúc này là tốc độ các bạn lên tốc độ mấy nữa anh ta cũng không chuyển số tại nó không phải tự động bây giờ tôi chuyển số đây nhìn nha lên các bạn thấy chưa đúng chưa các bạn các bạn nhìn cái móng tay tôi đó không đủ điện các bạn ơi rồi nhịp xíu nha đó. ok lên số nha không đủ điện chín số nha rồi như vậy là chúng ta đã nắm được cái, à, cách điều khiển xe này rồi nha Ferrari CX70 bạn nên nhớ dùm cái điều quan trọng khi chúng ta ráp cái uh, à, chuyển số ra điện này nè vào trong cái đùm đó các bạn thì các bạn trước hết các bạn phải về số 1 đưa về uh, trong đùm gạt tăng số về số 1 rồi chúng ta đưa cái hệ thống này vào uh, bộ điều khiển điện trên ghi đông 3 đó chúng ta quay bánh chờ bánh trước nó nạp điện vào à, bình nạp điện sau đó chúng ta dùng ờ, số automatic đó automatic đó số auto chúng ta kết hợp quay chậm cho nó tự động trả về số 1 nha trả về số 1 chậm nhất sau đó chúng ta tắt tắt nguồn lấy ra và gắn vào trong đùm số này á, thì các bạn có thể là dùng tay gạt chuyển được nhưng mà trong đây các bạn không thể nào dùng ta các bạn đẩy về số 1 số 2 được nha các bạn tại trong đây là có hệ thống điện đã set up cài phần cứng và nó có cái motor motor đó motor điện nhỏ nằm đây nè những nhông nhôm chuyền bằng nhựa mà các bạn lấy tay các bạn đẩy các bạn kéo này là nó không đi đâu nhé gãy hết